Báo giá thu âm đọc quảng cáo phát loa cửa hàng nhân dịp khai trương, khuyến mãi, dịch vụ thu âm quảng cáo là một phương pháp cực kỳ hữu dụng được các doanh nghiệp, các đại lý kinh doanh vờ vờ. Áp dụng rất hiệu quả. Xã hội ngày càng phát triển nên mọi loại hình kinh doanh lớn nhỏ đều cần quảng cáo tới tai nghe và mắt thấy của khách hàng. Thu âm quảng cáo rất đa dạng, có thể là thu âm quảng cáo siêu thị điện máy, thu âm cửa hàng điện thoại, thu âm khai trương vờ vờ. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ thu âm quảng cáo như một vũ khí lợi hại giúp họ có thể thu hút và tiếp cận được nhiều khách hàng. Việc tìm được địa chỉ cung cấp dịch vụ thu âm quảng cáo chuyên nghiệp là hết sức cần thiết để có được những bản quảng cáo bằng âm thanh chất lượng. Icon Media sẽ giúp bạn cũng như các doanh nghiệp thực hiện điều đó với đội ngũ MC chuyên nghiệp, hệ thống studio âm thanh với các thiết bị hiện đại. Chắc chắc dịch vụ của chúng tôi sẽ khiến các bạn hài lòng. Email media.vn hotline 0927 102 666 0982893560, website media.vn